ở Việt Nam này các đồng chí nên biết nhé Việt Nam ai là người đề xướng gọi bác là bác mà rồi cả nước gọi toàn đảng gọi toàn dân gọi cho nên bác cũng phải xưng hô là bác con người này đặc biệt lắm con người này là học trò xuất sắc của bác đấy ông ấy suốt đời là lãnh đạo cách mạng mà cuộc đời có 82 tuổi thôi đã mất mà đã ba lần làm tổng bí thư các đồng chí biết biết ngay chứ đồng chí trường trinh đấy các đồng chí ba lần làm tổng bí thư bác về bác bó cao bằng năm 41 bác giới thiệu ngay trường trinh làm tổng bí thư